bây giờ hôm nay về quay phim để à, quay phim ạ. Ừ. không không phải là tạo mua dưa của Bích đâu, ở đây là Bích mua. Mua sợ tư đi. Dưa này phải mua 20 chị nhá. Ờ 25 vẫn rẻ, 20 vẫn rẻ mà. Ờ, ờ. Dưa này là chính thức mua 25. mươi. bóng không dưa cô mày thấy cũng bói không có Vâng thưa bà là để được cái vụ dưa bội thu à, như là mình ờ, vừa mới xem đây thì ờ, bí quyết chăm sóc cái vụ dưa này như nào? À, thưa với cô là bí quyết chăm sóc cái vụ dưa này từ ban đầu ấy thì cải thì cũng đơn giản thôi. Đấy quả rất là sai. Bước đầu là tôi cũng cứ làm bình thường rắc mỗi xào kỹ thuật của tôi ấy, là tôi rắc mỗi xào độ khoảng 15 bao bao phân chuồng vâng, phân ờ, phân gà ấy, ủ mục Đấy, cộng với 10 ờ, cân phân ờ, bón nót Đấy, 10 cân phân bón nót xong là tôi phay đất chụp là túi bóng thoát luống chụp túi bóng lên chụp túi bóng lên sau khi độ khoảng một ngày đấy là hôm sau tôi đặt hạt tôi đặt hạt thì dưa thì bắt đầu lên độ khoảng 5 lá là tôi tưới rử 4 lá là tôi tưới rử 7 lá là tôi cấu ngọn nếu tôi cấu ngọn thì sau khi nó ờ, dai tránh cái dai tránh nào là có quả tránh đấy thì là rất là sai chị em này dưa này là tôi đã chặt hai lần rồi đấy tôi chặt hai lần rồi mà vẫn còn sai này đấy, chị em cứ xem thử xem tôi vạch chỗ nào cũng cũng sai quả lắm ừ. đấy chị em nhìn này càng vạch ra càng có quả đấy rất là sai đấy ở dưa này tôi đã chảy hai lần rồi vâng. và tiếp tục thì ờ, bà bón những cái gì ạ mình có thể đi ra những cái chỗ mà mình vừa mới chảy xanh được không thì đi ờ, xin mời ờ, chị em đi ra chỗ mình tôi vừa chảy qua đây này tôi vừa chảy mà vẫn còn sai lắm ở đây này đây này đấy chỗ này tôi vừa chảy xong đấy hôm nọ chảy một lần rồi hôm nay chảy một lần nữa là hai mà đây vẫn còn sai thì các bạn ấy vẫn còn sai đây này vẫn còn sai lắm các bạn này là vừa mới cắt xong những quả to đã đã lựa cắt hết rồi các bạn nhé chỉ lại là những quả bé mà trên diện tích chỗ này là chỉ có độ chỗ này là mình vừa mới hái đấy vừa mới hái ờ, bông tay xong hết vâng quả như này mà không hái à chị quả này chưa chín thật cũng quả này quả to này mà vẫn chưa vẫn vẫn một xanh đây này à, đấy các bạn này chúng ta phải chín trắng cả cơ đây cái da của nó còn một lốt xanh này nó không cắt được ở dưới cây kia chỉ có quả đấy đây chỗ này là vừa chủ vườn mới vừa mới hái những quả to còn lại những quả mà chưa chín các bạn ạ những quả này thì khoảng hôm nào thì được hái ạ quả này đến uh, cách ngày mai ngày kia lại được hái đây, kia được hái đây chỗ này nó chỉ bằng độ một cái mâm thôi nhưng mà có tới khoảng độ gần hai chục quả các bạn ạ đấy có tới uh, gần hai chục quả chưa đây cả lớn cả nhỏ đấy xài lắm mà vừa hái hái hai lần rồi vẫn còn to đùng vâng và bên này, này đấy các bạn nhìn bên kia đấy, đều không ở đây tinh nó to. có cuốn có dây cả các bạn nhé không phải là đấy, chúng tôi tinh to đều vào đây bước thứ ba là để tạo ra cái ờ, dưa nó đồng đều thế này thì thì uh, tiếp tục cái quy trình mình ờ, đây là khi mà bà sang đẹp Ừ, nó đấy thôi. Nó đây uh, quy trình uh, chăm bón tôi uh, chỉ bơm cái uh, phân silic này hòa tan trong nước á. sau một tiếng là tôi bơm đều trên tán lá ba hoa với tỷ lệ là bao nhiêu lít nước tỷ lệ là 60 lít nước trên một túi này 3 gram 300 300 gram này là tôi hòa với 60 lít nước và phun trong giai đoạn nào tôi uh, bơm mà cái lúc mà nó nhỏ cũng độ khoảng tầm 10 lá là tôi bơm 7 lá là tôi cũng bơm 7 lá thì bà lá cho 100 lít chứ 7 lá thì uh, cho 100 lít còn 10 còn khi mà cây to bắt đầu ngả ngọn bò là tôi cho 60 lít Đấy. thế còn khi mà cây mà được sắp được thu hoạch này là tôi chỉ bơm 4, 40 lít thôi Đấy, để cho 40 đến 60 40 60 lít trên một túi này Đấy, bơm đều trên tán lá và cái ruộng này đã bơm được bao nhiêu lần cái phân bón này cái ruộng này ờ, tôi bơm tới 7 lần rồi 7 lần. đấy và... tôi khó không phải dùng tới ờ, thuốc sâu và ừ, các loại sinh học khác nữa tôi chỉ dùng phân này thôi thì hiện nay thì Ờ, bà nhận xét là, là cái tỷ lệ tôi nhận xét cái ờ, tỷ lệ ờ, dưa của nhà tôi đều đến chị em coi xem đúng dưa đều không ngon có nhiều loại mà mẫu mã cũng đẹp trắng chín quả to ruột vàng thơm đấy hôm nay uh, ô tô đến thu hoạch hôm nay là đợt hôm nay là đợt thứ ba tôi cũng thu được hai tấn hai tấn dưa cho nên là rất năng suất mà dưa ngon vâng thưa bà là để trồng dưa thì lo lắng nhất về vấn đề lo lắng như thế nhất là cái bệnh à, phấn trắng vâng. và mũi hôi thế cho nên là à, mình có thể đi tiếp ra những cái luống kia dày dẹp nữa thế cho nên là mình phải lăng thăm bón thăm để phát hiện ra sâu bệnh đây mình có thể đi tiếp vào những luống đây có thể mình đi tiếp ra đây các à, chị em xem đây này rất là xài quả đây nhá đấy tôi ờ, thu hoạch rồi nhưng mà đây vẫn còn dây đây nhá cuống của nó đây nhá dây đây nhá chị em nhìn xem đấy đây nhá cuống vẫn đây nhá đấy không phải là tôi ờ, bảo là chị em nếu không thông cảm lại bảo là tôi ờ, đặt quả chỗ khác vào nhưng ừ, không phải thế đâu đây này chị em nhìn xem đây này quả dưa đây nhá cuống của nó đây nhá đây đấy chị ăn cuống cây đây nhá vâng và vâng, trên mấy quả đây nữa nhá những quả bé xài không vâng. rất là xài đấy ở đây thì có rất, rất nhiều xài đây này các bà nhìn này đấy thấy không đấy. nói chung là chỗ nào cũng như chỗ nào rất là đều khoảng trăm thì nói chung là tỷ lệ thì cũng tương đối khoảng đấy trăm hơi vườn dưa của tôi á không có ai chết đấy hôm nay thu hoạch đẹp hai rồi mà chị em thấy rằng lá vẫn còn xanh luôn ừ. Lá Đấy, thưa xanh dày đẹp lá lắm Thưa các bạn là trên ruộng dưa này nó có rất nhiều thế hệ dưa Những cái quả dưa mà chúng ta vừa mới à, Bà vừa thu hoạch xong đấy Thu hoạch trên kia kìa Thì có những cái quả lên tới bảy tám lạng quả đỉnh điểm quả cân tư bằng cân tư nhưng mà lại có những cái thế hệ dưa nhưng mà cái dưa tỷ lệ mà rẻ mà dưa nhỏ là nhà tôi không có mấy vâng chỉ đều đều sàn sàn nhau rất là đều thôi đây lại có những cái thế hệ dưa này thì chắc ngày kia ngày kia là ấy, thu được này đấy ngoài đấy, đấy. ngày kia thu được vâng thế và những cái loại này loại bé hơn này một tí loại đấy này là bé hơn một tí đợt ba thì đợt thì lại phải độ khoảng độ năm bảy ngày hoặc một tuần không sau. không đến một tuần sau vâng. mà chỉ cần đấy nhưng lại có ngày. những loại như thế này đấy, đấy thì chắc phải năm ngày nữa vâng ừ. và lại có những cái loại mà nó bằng đầu ngón chân và đầu ngón tay nữa ở đây nó ra rất nhiều thế hệ nó ra nhiều loạt vâng. mà vâng. Thế cho nên là chị em làm cái dưa này nó ra làm nhiều loạt lắm cho nên là phải cắt làm nhiều lần. Vâng thưa bà Lừng bà có thể cho biết số điện thoại của mình để các bạn muốn à, mua dưa hoặc là muốn tham quan thì các bạn à, sẽ liên hệ với bạn với bà số điện thoại như nào ạ? À, tôi thế tôi nói với cô là tôi ừ, ừ, tên tôi là Nguyễn Thị Bình quê à, thôn Trung Thành xã Đại Lai huyện gia Đình, tỉnh Bắc Ninh thế nếu mà ai muốn liên hệ mua dưa thì cô cứ giới thiệu giúp về đây và mua giúp tôi vâng nhé Vâng, bạn đừng không nhớ số điện thoại ờ, nhưng mà chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại này để các bạn tiện liên hệ nhé. À, ngoài cái diện tích là gần một mẫu dưa lê thì bà đừng còn ờ, một diện tích là hơn một mẫu dưa hấu nữa. Và dưa hấu thì cũng chuẩn bị thu hoạch cho nên những bạn nào mà muốn chăm sóc về dưa hấu, dưa lê thì tới đây chúng tôi đông thông báo thì mời các bạn đến tham quan trên diện tích này để chúng ta tận mắt chứng kiến mùa vụ thu hoạch năng suất bội thu hiệu quả chất lượng cao như thế nào. Và riêng phần mà các bạn muốn ăn thử thì chúng tôi sẽ tài trợ, công ty sẽ sẽ tài trợ thực phần ăn thử cho các bạn tại ruộng và chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây à, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và nếu như các bạn thấy rằng video này hữu ích thì các bạn nên chia sẻ với mọi người để mọi người trồng dưa à, được à, tìm hiểu cũng như là biết thêm về cái dòng phân bón sinh căn bắc bắc giang của chúng tôi và mọi thắc mắc cũng như là liên hệ thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của tôi là Mít Kinh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo.